về Bình Dương nhớ đến thăm Thanh Minh chuyên nghiệp âm thanh trầm bóng biết bao nghĩa tình thùng loa xinh xinh cho ra âm thanh tuyệt hảo mang đến trong gia đình lời ca tiếng hát vui tươi hàng tuần hai đêm phát sóng tên mình mùa xuân chơi tìm kiếm giọng ca đề đời giọng ca em tôi ngày thơ và duyên dáng ôm ấp bao kỷ niệm tình yêu thiết tha mong loa xinh xinh cho ra âm thanh tuyệt hảo mang đến trong gia đình lời ca tiếng hát vui tươi hàng tuần hai đêm phát sóng tên minh nguyên là mùa xuân chơi tìm kiếm rộng cái đề đời ấp bao kỷ niệm tình yêu thiết tha mong chờ thật minh audio niềm vui đến trong mỗi nhà thật minh audio tình yêu lớn theo bài hát mình audio niềm vui đến trong mỗi nhà Thân minh audio tình yêu lớn theo bài hát con tim đang yêu thương con tim mang tờ vương